chót tự tin và duy tình nên bỏ ngoài ta những lời họ khuyên Dù đến họ quên cả thân mình chỉ mong em hiểu được cho một chân tình Nhưng trái tim em là biển rộng anh như dã tràng ôm ước vọng viển vông Tâm tư của anh giờ lạnh ngắt giữa ngày nắng hạ bỗng chốc trở thành đông Nếu như ngày đó chẳng vội tin có lẽ không ai phải vội tin nếu như không đánh hết hy vọng sẽ chẳng phải buồn mỗi khi không phố thị đèn màu chắc đã níu chân em đã quên đi rồi có con cũ thân quen hoa rơi bên lề nơi vẫn dặm đường xa mong anh ước thể em làm vợ người ta anh sẽ không giận không trách em đâu đánh dấu nỗi buồn cho qua hết đêm sâu. em đừng bận lòng suy nghĩ lắm thêm đâu nếu còn hợp tác xin như chẳng quen nhau